Vâng, xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với T Casino. Thì uh, thưa anh em, T Casino chuyên cung cấp cho anh em những cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp uh, mới nhất trên thị trường cũng như là anh em đã biết đấy, các sản phẩm của T Casino luôn là những cái dòng sản phẩm uh, chất lượng, đấy, giá cả thì hợp lý, chế độ bảo hành cũng rất là ok đúng không anh em? Thì uh, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm đang rất là chạy, bán rất là chạy trên thị trường đó chính là con à, ví đổi bài thì à, không phải nói nhiều với anh em nữa thì à, anh em đã biết đấy ví đổi bài chất lượng như thế nào thì anh em cũng đã hiểu này xin giới thiệu với anh em trên tay tôi một con ví đổi bài da da bò thật 100% luôn nhìn có thích mắt không anh em đấy, rất là tuyệt vời thì với những con ví đổi bài này này anh em có thể chơi các bộ môn như liêng ba cây hoặc là bài cào những cái bộ môn đấy anh em sử dụng con ví này chơi thì rất là tuyệt vời sơ qua về thiết kế bên ngoài cho anh em xem nhé Đấy, nhìn này rất là nhiều ngăn đựng tiền đựng giấy tờ thoải mái đó anh em nhìn này rất tuyệt vời phải không ạ Đấy. bên trong cái ờ, ví này này nó đã tích hợp một cái ờ, motor tráo đổi hút nhả các lá bài thì ờ, anh em mà mua ví này chúng tôi đang có một cái chương trình áp dụng khuyến mại cho anh em à, anh em sẽ được tặng thêm một cái mỏ đổi bài nữa Đấy. mỏ đổi bài anh em có thể dùng để thay thế chỉ mỏ trong này à, motor trong này học thì anh em có thể thay bằng cái đó hoặc là anh em có thể uh, sử dụng thêm là uh, lắp vào áo lắp vào ví à, lắp vào quần đấy cái mỏ đổi bài thì anh em có thể lắp vào bất cứ đâu mà anh em muốn đấy, anh em muốn thì anh em lắp vào đâu cũng được thì à, đây xong rồi tôi sẽ đi uh, test thử sản phẩm này cho anh em xem nhé à, đây là một con ví đổi bài của Nhật nó rất là êm và chống ồn nó không như các dòng đổi ví đổi bài của tàu đâu anh em ạ đấy đổi êm ồn à, chống ồn và nhanh đây là lã tôi đổi đây này miệng của nó đây anh em đưa vào tự động hút đúng không ạ đấy hút nhả rất nhanh êm và chống ồn đấy cách chơi con ví này thì cũng rất là đơn giản thôi hút nhả bài này anh em đấy cách chơi con ví này rất là đơn giản thì à, anh em nào mà chưa từng sử dụng qua sản phẩm cháo à, đổi bài thì uh, theo dõi kỹ mình hướng dẫn nhé uh, có hai cách cháo đổi cơ bản nhất khi anh em chơi các bộ môn như là liêng ba cây và bài cào còn ờ, về độ hiệu quả của nó như thế nào thì tôi sẽ làm video riêng sử dụng con ví này để đánh bài cho anh em xem rất là hiệu quả thì ờ, thắc mắc và mọi thắc mắc hay là anh em có vấn đề gì muốn hỏi thì có thể comment xuống phía bên dưới cho tôi hoặc là kết bạn Zalo với hotline của tôi này 084417 hoặc là 0834 hai số đó anh em ờ, kết bạn hotline của tôi đấy, tôi sẽ giải đáp cho đây trao đổi rất là đơn giản mình sẽ à, ví dụ một ván liêng luôn hoàn toàn là xanh chín nha ví ấy, đi chơi mình để ở đây trước mặt kẹp tiền lên đúng không ạ Đấy, ví đi chơi để trước mặt kẹp tiền lên bài mình này đây đã có con con keo lẫn vào đấy đây chẳng hạn đây là bài mình nhanh nha bài của mình đúng không ạ đấy anh em nhìn này bài của mình điểm 7 điểm anh em không thích uh, anh em hãy giấu cho tôi một cái lá vào anh em lựa chọn một cái lá lá nào cũng được tùy anh em thôi à, tôi thì tôi sẽ lựa chọn lá đầu người hoặc là lá có chất uh, rô anh em biết tại sao không vì nhiều cái trường hợp ấy mình bẩm điểm người ta thì uh, mình sẽ hơi hơn chất đúng không ạ cách đưa vào này cách hao bài vào trong ví này, này anh em mang ví đến là hoàn toàn xanh chín nha bài là lấy trực tiếp trong cuộc chơi nên em không cần phải chuẩn bị sẵn một cây bài nào cả ví là hoàn toàn xanh chín đây anh em nhìn này để hơi chéo này ngón út đẩy lên đấy anh em đẩy hơi chéo hình chữ V này nhé ví này tháo ra rất nhỏ đấy anh em đã cháo cái bài của mình còn có hai lá chấp nhận bỏ đi một ván đúng không ạ để các ván sau anh em có lá cháo đổi mình đưa cây quy vào rồi đúng không ạ anh em giờ sẽ chờ đợi một cái ván thích hợp để anh em cháo đổi đúng không ạ liêng đôi khi mình chỉ cần à, một hai ván mình có điểm mình tố là cũng đã đủ kéo lại uh, ăn tất cả của làng rồi Đấy. đó bốn nhà chơi đúng không ạ ván này nếu mà anh em không cảm thấy không thích hợp trao đổi thì anh em không nên cần phải tiết về trao đổi Đấy. những cái ván nào mà trao đổi được thì anh em sẽ trao đổi tôi sẽ ví dụ cho anh em một cái ván như thế này nhé đây và anh em như thế này cho tôi và anh em như thế này anh em nhìn này và anh em như thế này thì bao nhiêu điểm anh em có 6 điểm 6 điểm chơi riêng thì cũng không an tâm lắm đúng không ạ người ta có liêng có sáp thì làm sao Đấy. đổi cho anh em xem này lại check hình chữ V em cầm bài trên tay rất là bình thường thôi cầm bài trên tay đúng không check chữ V nhỏ thôi không cần phải quá rộng chữ V không cần phải quá rộng Đấy, anh em nhìn đi đưa vào ví này Ừ. một cái thao tác nhỏ thôi là bài anh em đã trở thành QKH rồi anh em thấy có tuyệt vời không đấy chỉ cần những thao tác nhỏ như này nhưng lại đem lại một hiệu quả rất là lớn đấy con ví đổi bài này mang lại cho anh em một hiệu quả lớn như vậy thì đã đổi được QKH tôi đổi lại cho anh em này hoặc là cách thứ hai đi chơi này đây là bài của anh em anh em ngồi chơi anh em úp bài lên ví đấy anh em muốn đổi cây nào anh em muốn đổi cây năm này lấy cây quy đúng không ạ thì anh em hãy để cây năm lên trên cục à, em úp về lên trên ví đấy xuống tiền tố bình thường liêng mình có thời gian mà anh em liêng ba cây mình đều có thời gian xuống tiền đấy xem điểm xuống tiền đấy mình nặn bài này anh em theo dõi kỹ động tác nhé vớt lên này xúc xuống này vớt ra anh em nhìn xem bài mình thành quy cá hai cái thao tác cơ bản đấy thôi này tôi sẽ đổi lại cho anh em xem làm chậm cho anh em theo dõi kỹ nhé này đưa ra này đấy nhìn xem một cái thao tác nhỏ thôi thành quy QKH anh em đã theo dõi được kỹ chưa đây tôi sẽ ví dụ cho anh em đấy mình đưa ra như thế này xúc lên đấy xúc lên đây này làm lại cho anh em xem nhé đặt bài lên ví rất bình thường đưa vào đưa ra rút lên thế là xong đấy QKS rất là đơn giản đúng không ạ với cái ván QKS này mình chơi liêng thì cũng đảm bảo là không nhà nào có thể ăn được mình rồi thì rất là đơn giản à, cách sử dụng chi tiết con ví này như thế nào thì à, à, <clears throat> anh em tốt nhất là có thể sắp xếp thời gian lên à, tấn à, lên T Casino thì lên cơ sở của mình cơ sở mình đang có hai cơ sở chính là bến xe Mỹ Đình và bến xe miền Đông thì anh em có thể ờ, sắp xếp lên tấn tuân casino để uh, thử trực tiếp sản phẩm này ngoài ra chúng tôi còn rất là nhiều các dòng sản phẩm uh, cao cấp khác như là máy đánh bài hoặc là kính áp tròng nhìn xuyên bài áo đổi bài rất là nhiều uh, xong đĩa bịp thì có bát tàng hình như này bát khiển bát tự động rồi uh, đồ sóc đĩa rất là nhiều thì đấy anh em mà có điều kiện thì cứ lên cơ sở để thử trực tiếp sản phẩm thì uh, chúng tôi sẽ uh, tư vấn cho anh em đấy thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video và nhớ ấn đăng ký kênh của Tấn Tuân Casino để nhận được ờ, nhiều khuyến mại xin ờ, chào anh em nhé